Anh chàng này nhìn thấy một chú ngựa ở bên dưới hồ. Nó đang bị mắc kẹt ở đó và không tài nào nhúc nhích được. Anh chàng này muốn cứu nó lên, nhưng vì bùn quá trơn nên anh không làm gì được. Lúc này, anh nhìn thấy cái bánh xe nước ở bên cạnh, thế nên đã tới buộc dây thừng lên phía trên để cứu chú ngựa ra khỏi đó. Nhìn ân nhân cứu mạng mình ngay trước mặt, chú ngựa không kìm nổi giọt nước mắt. Nó vốn là một thần thú sinh sống ở gần đó, bởi vì buổi tối lúc rong chơi thường đạp lên ruộng đồng, nên luôn bị người nông dân coi như là quái vật. Evan là người được phụ trách trông coi dụng đồng, nhưng anh không nỡ làm bị thương nó. Thế nên, anh đã cởi sợi dây thừng trên người nó. Sau khi có được tự do, con ngựa bay thẳng lên trên trời. Chớp mắt cái nó đã biến mất ở bên trong màn xương. Buổi sáng ngày hôm sau, Evan được con ngựa đánh thức. Anh nhìn thật kỹ thì nhìn thấy trong nhà kho lại có thêm hai con ngựa quý và một con lừa nhỏ cũng đã xuất hiện ở trong góc tối. Nó vui mừng nhảy nhót ngay trước mặt của Evan. Lúc này, con lừa tự dưng lại nói chuyện. Nó nói chúng là món quà mà chú ngựa tặng cho Evan. Ngoài ra còn có một con lừa nhìn trông khá tấu hài, nhưng khi Evan còn chưa kịp vui mừng, thì có hai anh trai đang đi hùng hổ đi về phía nhà kho. Hôm qua chắc chắn là tới lượt Evan trông coi nông trường. Nhưng sau một đêm thôi, cả khu vực này đều bị phá hỏng. Nghe thấy thế, con lửa nhỏ bảo Evan lên trên người mình. Sau đó bảo anh bám chắc, giơ hai chân lên, Vì để bồi thường tiền cho nông trường đã bị phá hoại kia, Evan dắt theo hai con ngựa quý đến trung tâm thành phố để bán với cái giá tốt. Sau khi anh dắt nó vào chợ, tất cả những người ở quanh đó đều để mắt tới họ. Thế nhưng, quốc vương khi đang nhìn mọi thứ từ ống nhòm ở trên cung điện, cũng đã và đang mê mẩn hai con ngựa này. Ông lập tức đem theo một số đại thần để đi tới quảng trường tự mình hỏi mua. Sau một hồi trả giá, quốc vương mua được hai con ngựa và bảo đại thần trả tiền. Nhưng sau khi hai con ngựa bị bắt đi, đại thần lại quay đầu làm ngơ. Thấy vậy, chú lừa nhỏ hít sáo một cái, hai con ngựa tự dưng phát điên, chúng xông ra khỏi cửa thành chạy quay về. Quốc vương lập tức ra lệnh cho kéo xe đuổi theo, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, ông cắm thẳng mặt vào trong đống bột mì. Ông ta bị mất mặt cực nặng trước mặt bách tính, ông bèn quyết định buông ngựa một lần nữa. Nhưng ông ta nghĩ rằng, nếu Evan lại huýt sáo, chẳng phải là hai con ngựa quý này sẽ lại chạy về sao? Thế nên quốc vương phong luôn cho Evan chức bật mã ôn. Tối hôm đó, quốc vương gặp một cơn ác mộng. Bật mã ôn Evan kia lại cướp mất ngôi vương của ông ta. Lúc sáng sau khi tỉnh dậy, quốc vương càng nghĩ càng sợ, Thế nên ông gặp đại thần để thương lượng, để Evan đi tìm con phượng hoàng lửa trong truyền thuyết. Thế giới này không tồn tại phượng hoàng thì làm sao Evan tìm cho nổi? Còn quốc vương thì gạt bỏ được gánh lo trên đầu, danh tính của ông sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Ngày hôm sau, Evan nhận lệnh lên đường. Người khác có lẽ không biết phượng hoàng ở đâu, nhưng thần thú lừa này lại biết rõ. Phượng hoàng đang ở vùng đấy hoang phía tây. Nó bảo Evan nhặt những quả dung ngủ ở ven đường, sau đó thử ném vào trong một hoang mạc để thử làm mồi nhử xem sao. Phượng hoàng xuất hiện từ dưới bãi cát. Nó rũ bỏ cát ở trên người đi, nó bay một vòng xung quanh sa mạc, sau khi thấy không có kẻ địch, nó bèn chạy tới quả dung ngủ ở trên mặt cát. Ăn liên tục mấy chục quả du ngủ, Phượng Hoàng cuối cùng cũng đã ngã xuống đất và nhắm mắt lại. Ever nhanh chóng lấy lưới đã mang đi ở trong túi, Đúng vào lúc này, một cánh tay thỏ ra từ phía sau lưng anh, không ngờ Phượng Hoàng lại quá đỉnh. Nó giả vờ ngủ để khiến kẻ địch làm lộ vị trí. Phượng Hoàng lúc này đang lao như điên về phía của Evan. Đúng vào lúc cấp bách, chú lửa nhỏ đã lao như điện tới đâm con Phượng Hoàng bay ra xa, nhân lúc nó đang bị lửa nhỏ thu hút sự chú ý. Evan vội vàng mặc trang bị lên để chuẩn bị nghênh chiến. Sau đó, lửa quanh người Phượng Hoàng càng lúc càng lớn, cả khu rừng lập tức chìm vào trong biển lửa, Evan ôm con lừa chậm chậm lùi về phía sau, nhưng trước mặt con Phượng Hoàng vẫn chưa chịu dừng lại. Cho nó, Evan đã bắt thành công con Phượng Hoàng, cuối cùng anh cũng có thể quay trở về rồi. Thế nhưng, lúc anh nhìn thấy Phượng Hoàng rơi nước mắt, Evan đã mềm lòng. Sau khi thương lượng với lửa nhỏ, cuối cùng Evan cũng đã tháo túi ra. Phượng Hoàng lại có được tự do và bay thẳng lên bầu trời. Trước khi đi còn để lại một sợi lông vũ rực rỡ sắc màu. Bởi vì không đưa được Phượng Hoàng về, nên quốc vương cuối cùng cũng tìm thấy cớ để xử tử Evan. Lúc này, Evan lấy từ trong túi cái lông Phượng Hoàng, nói rằng Phượng Hoàng đã cho anh ta. Nghe thấy thế, quốc vương và đám đại thần cười khoái chí, còn Evan thì vẫn bị kéo tới bục xử trảm. Khi Evan chuẩn bị bị một lưỡi kiếm to khổng lồ chặt ngang đầu, thì một tiếng kêu vang khắp bầu trời. Phượng Hoàng bay một vòng xung quanh quảng trường, rồi đứng vững ở trên nóc của một tòa nhà. Đám người bên dưới cũng lập tức rất nhiều tiếng hoan hô của mọi người vang lên. Evan giành được phần thưởng đúng như mong muốn. Điều này khiến quốc vương rất tức giận. Có vẻ phải bắt tên bật mã ôn này ra ngoài tìm cái gì đó thôi. Thế nên ngày hôm sau, Evan lại nhận được thánh chỉ. Quốc vương sắp kết hôn rồi, nên cần Evan tới Bắc Cực để đưa nữ hoàng băng giá quay về. Evan và lừa nhỏ nhanh chóng leo được lên trên cung điện băng, và dùng cái sợi lông phượng hoàng để đánh thức được nữ hoàng băng đang ngủ say. Thế nhưng khi nữ hoàng biết tin, người đánh thức cô chỉ là một tay bật mã ôn. Cô hết sức thất vọng. Mình chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, kết quả lại là một tên bật mã ôn tới. Nói xong, cô bèn nhảy xuống dưới vách núi. Evan thấy thế cũng vội vàng nhảy xuống bên dưới. May mà lừa nhỏ mở đôi cánh ra, kịp thời cứu sống cả hai người họ. Evan đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, khiến quốc vương thêm một lần thất vọng. Nhưng ông ta nhanh chóng mê mẩn nữ hoàng băng và định cầu hôn với cô. Lúc này, nữ hoàng đưa ra một yêu cầu, nếu như muốn kết hôn thì phải dùng một viên ngọc quý ở dưới đáy biển làm vật đính hôn. Thế nên, quốc vương lại có một cái cớ nữa để phái Evan đi tới biển phía đông, để tìm viên đá quý đó. Một con cá voi khổng lồ đang bị dây xích ở phía trên trói chặt trên mặt nước, nước mắt của nó liên tục rơi. Giống như đang có gì đó rất uất ức, Evan bảo lừa nhỏ chuyển ngôn ngữ của cá thành ngôn ngữ của lừa. Vì thế mới hiểu được ngọn ngành của sự việc. Thì ra, cá voi lúc ăn đã nuốt phải một con tàu quân đội. Thế nên mới bị con người trói lại ở đây. Nó không cố ý làm thế, nhưng nó không biết làm sao để có thể thoát được nên đành phải nằm khóc một mình suốt ngày suốt đêm. Nghe thấy thế, Evan lập tức đã nghĩ ra cách. Anh cưỡi lừa bay vào trong lỗ mũi của con cá voi, sau đó liên tục dùng cánh để cọ vào gãi ngứa cho cá voi. Cá voi lập tức có phản ứng, nó chậm chậm nhấc cái đầu lên, để hắt xì một cái thật to. Rất nhiều những sợi xích bị làm đứt, và những con thuyền bị nó nuốt phải cũng đã chui ra từ trong miệng nó. Cá voi khổng lồ cuối cùng đã lấy lại được sự tự do. Để cảm ơn sự trợ giúp của Evan, nó nhờ cô nhỏ đem một chiếc nhẫn đến cho Evan. Nhìn thấy cái nhẫn trong tay mình, Evan vô lo lắng, bởi vì chỉ cần anh giao cái này cho quốc vương thì nữ hoàng băng sẽ đồng ý kết hôn. Rõ ràng, Evan cũng đã yêu cô ấy. Sau khi trở lại hoàng cung, Evan không hề giao chiếc nhẫn cho Ngọc Hoàng, mà lại lén đi cắt khung cửa để cứu nữ hoàng băng ra ngoài. Thế nhưng những tên đại thần nhanh chóng bị tiếng động đánh thức. Sau đó, Evan bị bắt vào trong nhà giam. Ngày hôm sau, nữ hoàng đề xuất yêu cầu cuối cùng. Cô thấy quốc vương giả như trái cà. Nếu như muốn kết hôn, ông ta phải làm sao trẻ trung trở lại. Thế làm nào mới có thể trở thành soái ca đây? Chỉ cần nhảy vào trong nồi nước sôi, ở trong đó trong 5 phút là được. Trước cung điện nhanh chóng được chuẩn bị ba cái nồi to. Nước ở bên trong gồm có nước băng và nước đang sôi. Quốc vương nhìn thấy thì vô cùng lo lắng, trước sự đề nghị của đại thần, ông ném Evo xuống để thực nghiệm trước. Nhìn thấy Evon chuẩn bị rơi xuống nồi nước sôi, nữ hoàng bèn tháo chiếc nhẫn với viên đá ném xuống dưới, để khiến nước lập tức trở nên lạnh. Evon nhanh chóng nhảy lên từ trong đó và rơi vào trong cái nồi thứ hai, nước lạnh nhanh chóng khiến anh ta đông đá. Lúc này Phượng Hoàng tự dưng xuất hiện, ném cái lông của nó vào trong nồi, ở trong đó, Evan thêm một lần nữa bị nhảy ra ngoài, rơi vào trong cái nồi thứ ba. Sau hai lần nhúng nóng và làm lạnh, sợ rằng lần này anh ta toang rồi. Đúng vào lúc này, một đóa bồ công anh rơi vào bên trong nồi. Evan đột nhiên bị một luồng ánh sáng đưa bản thân anh bay lên. Thì ra, lửa nhỏ đã dùng tốc độ của mình để chạy tới đường chân trời, để đem cây thần về cứu mạng Evan. Nhìn thấy sắc mặt của Evan vẫn đang thể hiện một sự bình thản, quốc vương giữ đúng lời hứa nhảy vào trong nồi. Nhưng tiếc rằng ông không có cơ hội leo lên nữa, sau đó, người dân trong thành đồng loạt để bạt Evan lên làm hoàng đế, và nữ hoàng băng giá sẽ là vợ anh ta. Họ cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Con đường phép thuật cải biên từ một danh tác văn học thiếu nhi, chú lừa thần. Mặc dù tình tiết phim hơi bị ảo ma Canada, nhưng về kỹ xảo thì không thể chê được. Đúng là một bộ phim đáng xem.